Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả một lần nữa nha anh em ơi. Như Khả chúc anh em xem video vui vẻ. Ở video này thì Khả sẽ làm một event mini uh, mini game nho nhỏ cho anh em. Uh, 50k vì đâu. Thì anh em xem trên kênh Khả thì anh em cũng biết rồi. Kênh di Khả Gaming. Thì cứ mỗi lần event mới thì Khả sẽ tạo một cái mini game tương đương khoảng 500k. À, ờ, sorry, 50k cạc vì đồng chứ lộn 500k là ton luôn. 50k cạc anh em. Anh em chỉ việc uh, dự đoán kết quả đẳng cấp và phần trăm của Khải sau khi anh match event thì nó được bao nhiêu thì ai dự đoán nhanh chính xác nhất mà tầm 10% quay đâu thì sẽ được nhận nha anh em. Và trước khi à, trước khi đi vào thì khả chúng ta cùng xem thử phần thưởng của cái event này như thế nào nha mọi người. Cho anh em xem nha. Đó ok chưa? Uh, trang chủ vào công trình kỳ.net Và như Khả đã biết thì cái thông tin sự kiện này đây, mấy chủ đã xã tắc này nè, 30 tươi, 1 tháng 5. New. Thì cái event này nó mới ra hôm qua thôi nè. Hôm nay là ngày à, được ngày thứ hai thì nguyên liệu thì mấy cái này vali quân sự thân súng nòng súng thì cái này là túi nguyên liệu mở ra nè băng đạn cây súng này mua điện thông kim đó valley này mình đi gom valley này rồi mình đi mở ra thằng súng này nòng súng này băng đạn đó ba nguyên liệu này là mở ra còn cái này thì đi chan ra còn cái cán, cán súng này đi à, mua điện tống kim à, 50 điểm trên một cái thì tương đương khoảng 50k điểm và sau khi à, cái này là cái sách này là sách tiền vạn này còn cái sách này là sách à, tiền xu này even tiền xu này và sau khi anh thì sẽ có vòng ho 30 tư cá nhân và ban hỏi đấu đua tốt cũng như là cá nhân đây là AK súng thương cái này thì khả anh, anh không có ăn năm nay ít không khả anh xong Súng thường này thì anh được ờ, một cái một triệu năm trên một cái một nghìn cái sẽ được một tỷ rưỡi Rồi còn ở đây Hôm nay thì Khải sẽ ăn cái event tiền sâu nè em Đó Thì Khải sẽ ăn được một nghìn cái Và mỗi cái sẽ được 3 triệu Thì tương đương một nghìn cái sẽ là được 3 tỷ nha anh em Và sau khi ăn thì công dụng thì sẽ được uh, ờ, lệnh bài bút xanh này bài đặc biệt này hóa binh này vòng hoa cá nhân và băng hội, lỡ hộp quà đặc biệt ban tư, 30 tháng tư. Rồi pháo này, quan trọng là cái này nè, pháo tiềm năng và kỹ năng nè, ra mấy cái này lời luôn nè nè rồi thủy tinh này đỡ ép đồ này tinh hồng và thạch lên đảo này là ba bí kíp phúc duyên ép đồ này thiên hán bằng nhựa sư đờ thiên thổ lộ quân tử thiên sơn sát thủ lễ hộp lệnh bài không đổ số lượng và sau khi ăn số lượng đạt 250 cái thì tặng 10 triệu này tặng thêm cộng dông 10 triệu này và 500 cái tặng thêm cộng dông 15 triệu này 750 cái thường thông 20 triệu này ở cái mùa này à, có dùng sáng khá đẹp mà sao nhiều em bảo không có dùng sáng ta và sau khi ăn xong thì sẽ được tiếp bằng tinh kháng cả này một trong à, tiếp bằng tinh hoặc là tiết hòa tinh sinh lực 200 và ngẫu nhiên được một trong ba loại bạch chân đơn huyết chân đơn hiền chân đơn và sau khi đạt 1.000 cái thì có thể ra đại thành nhất ký lên bài boss uh, lên bài 30 tháng 4 thể truyền giới mật tịch bí tịch à ok chung là mùa này thì anh với bài kim thì rất là nhiều đồ nè rồi ok không đỡ anh em chờ đợi lâu thì khải sẽ đi rep anh em ơi anh em đang xem thì cho một like chia sẻ cho anh em ơi hello em trần hello uh, tơ quốc khánh hello uh, trương hy trung anh em đang xem trên fanpage thì có thể kích vào kênh youtube đỡ chuẩn bị dự đoán nha mọi người ok bây giờ khải sẽ ép nè anh em ơi ghép súng trường AK cải tiến đây rồi nghìn cái nha em gì dạ. vậy gì đây sách cải tiến ủa sao họ thiếu ta thân súng bằng đạn sách cải tiến ghép súng cải tiến là sao nó không cho ghép ta một hai ba đúng mà à ghép nhiều quá nó không cho nè một lần trăm cái nay khai đỡ một lòng nghìn cái nó không chịu ảo thiệt sự thôi nữa là 500 là được không được 500 nhiều quá nó không cho trăm cái nè trăm cái nè ui ủa sao là thiếu nhờ sao là thiếu ta nhưng nó cần uh... ôi nhưng là hết hết cái gì vậy sao không cho ép nữa ta mới được 500 cái thôi nè được cái súng nè nhưng là thiếu rồi thiếu ờ, một hai à khả mở thêm túi nữa nè mà thiếu nguyên liệu rồi thiếu nguyên liệu rồi cái này ờ, trong này nó được một một đó nè mà thiệt tình anh ra là mất từ ờ, hai đến ba vật phẩm lần nè hai đến ba loại lần nè ví dụ như băng đạn thì mất hai rồi cắn xuống mất một này nọ nè còn cái này một một thôi thiếu rồi ok khả đi đổi thêm nè mà khả đi nút thêm nguyên liệu nè không đủ nha hãy lấy thêm túi nè ôi tính ra mùa này thiếu nguyên liệu khá nhiều nha rồi vô Bỏ thêm túi em ơi Nó thiếu 500, 500 đồng súng nữa nè Trời ba cái, cái cái thằng súng này nhiều quá Quá trời nhiều Hiện tại cấp hiện tại anh em Kinh nghiệm hiện tại anh em Đó <clears throat> Trời thiếu súng dữ ta Để hỏi thêm một lái thêm một chút nữa nè mà Thiếu, thiếu nòng súng rồi à? Lô lô lô Anh em ai còn túi nguyên liệu nè em Đồ xong cái này nó thiếu nguyên liệu gơ luôn nè em Đấy luôn Nòng súng ở đây đồ nó không, nó không cho nè Thiếu nguyên liệu kinh hồn Tầm 5 đến 6 nghìn túi Em nè Em mở chắc gần ờ, mấy nghìn nữa Mà thiếu nòng súng nhiều quá Ai còn túi nguyên liệu không em em mở 6 ngàn mà em đủ này đây không đủ thiếu khoảng ờ, trăm một trăm cái này một súng nữa à, ok ép này nè mày, đó hai rồi xong một nghìn cái nha nè mấy cái này nguyên liệu dư đó cuối cùng đã ép xong uh, súng trường ak cải tiến giờ quốc ơi quốc thôi anh em bỏ mấy cái này trong kho trận rương rồi quốc quốc quốc chuẩn bị tinh thần vào đó nè mày, chuẩn bị tinh thần vào đó nè mày, rồi bắt đầu dự đoán anh em ơi bắt đầu dự đoán nè anh Matt Evan Show 1.000 cái lên cấp bao nhiêu cộng phần trăm lớn phần trăm lớn gần 10 phần trăm dự đoán gần 10 phần trăm là nhận nha nam dự đoán nhanh nhất và gần 10 phần trăm đổ lại bắt đầu đó thằng này bắt đầu đây bây giờ bắt đầu anh em vần anh em ơi lên sàn lên sàn lượm tiền anh em nào uh, bắt đầu dự đoán này tất cả anh em bắt đầu dự đoán đi anh em nào may mắn thì nhận 50k chơi nam rồi mở mở một vòng hoa đúng rồi bắt đầu bắt đầu dự đoán đi anh em ơi bắt đầu dự đoán đi mọi người ơi hình xui nha anh em chỉ một người thôi nha anh em à, một 109 30 110 22 109 85 Nói chung là cái này may mắn hơn xui anh em Anh em nào may mắn thì sẽ nhận anh em Chứ cũng Khải không có nhiều phần quà gì nhiều đâu Anh em may mắn thì sẽ nhận anh em ra cạc cho vui Một dưới đây Hộp quà đặc biệt 34 Khải đang uh, ăn hết gần 100 cái rồi anh em Gần 100 cái rồi Qua anh em rồi lên giá cả chứ Khải em <laughs> ờ, Được một cái pháo kiện năng anh em ơi Một pháo kiện năng Ok man một viên thủy tinh khá nhiều anh em dự đoán khả 110 và hai máy 30 trăm một bot xanh một phúc viên đại một bot xanh đặc biệt thơ tiếng 113 60 trăm anh em lưu ý là không được ờ, không được ờ, hủy ờ, comment cho anh em một anh tất cả anh em chỉ được duy duy nhất dự đoán một lần thôi nha mọi người duy nhất dự đoán một lần thôi nha không được dự đoán nhiều lần nha anh em anh em nào dự đoán nhiều lần thì không được tính nha anh em trời mới một viên thủy tinh rồi anh em ơi dự đoán một lần duy nhất thôi nha anh em và nếu như anh em dự đoán nhiều lần thì chúng ta chỉ tính cái lần dự đoán đầu tiên thôi lần thứ hai không được tính nha một bình tiền thổ lộ khá nhiều anh em dự đoán 110 ấy trời hộp quà là bao gì ba mừng tư nhiều quá thủy tinh trời ơi thủy tinh đại lực lỡ bao kiếm cái nến à, thêm cái nến kỹ năng nữa nè Tinh hồng Đồ kiếm thị tinh rồi Kiếm thị tinh đập đồ anh em Tiền thổ lộ Khá nhiều anh em dự đoán 110 và khoảng 30% Không biết ai dự đoán đúng hay sai Còn à, hơn 600 cái nữa anh em Một cái làm bài đặc biệt Còn hơn 600 cái nữa Tiền thấu lộ Tiền thấu lộ cho ơi toàn tiền thấu lộ không vậy Con thiên thốt lộ không vậy Thì tên đâu Tiên thấu lộ nữa Đậu xanh Gần 500 cái rồi em ơi Gần 500 cái này Kiếm nến kiện năng này nọ rồi Gửi vốn ơi Event này thì uh, như Khải vừa rồi Khải xem thì tốn ờ, khoảng ờ, hơn 7 kim nè, Cảo luôn nguyên liệu thì nó còn dao động khoảng tầm 7 kim rưỡi nè, Event này còn tốn 7 kim rưỡi anh em đang xem thì đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi Và sau này nếu có dịp event tiếp theo thì Khải sẽ làm một event nhỏ nhỏ như này cho anh em xem cho vui rồi Hơn 500 cái rồi anh em ơi Hơn 500 cái rồi mọi người Toàn thiên thốt lộ thôi Hộp quà sát thủ giảm Trời ơi ba cái lệch biệt Thôi ba là bài boss hai thì tinh một tinh thông Tiếp tục thiên thổ lộ nữa Lệnh bài boss xanh Mình qua thành đô Thành đô đông Chỗ <clears throat> thành anh mày đây Qua chỗ thành anh mày thử được may mắn nhiều. tiền thổ lộ nữa à, anh giao động khoảng tầm 100 à, cái thì khải sẽ cho ngừng nha em còn 100 cái khải sẽ cho ngừng nha em khải sẽ cho ngừng giờ đó nha mọi người thiết là hán lệnh bảo sanh đặc biệt lệnh bài bí kiếp tình hồng trời ơi thì tên đâu sẽ thùng lam không vậy đại lực lỡ bao à, mình sẽ đi là đến trung tâm Boston khá nhiều anh em dự đoán 110 mà không biết đến 110 không nha anh em không biết nha mọi người bàn nhiều tâm kinh rồi sao toàn thiên thổ lộ không vậy sao toàn thiên thổ lộ không vậy thiên thổ lộ nữa thiệp cá nhân thì băng hội vẫn chưa cục tử thì tin nào vẫn chưa cục tử thì tính nào đang giữ người ta làm ăn làm ăn uh, à, bắt đi còn hơn 200 cái nè em ơi Rồi, khoảng còn 150 cái khai sẽ ngừng anh em khai sẽ cho ngừng dự đoán nha mọi người Trời ơi ba cục thủy tinh thôi Nhỏ quá anh em Thủy tinh rất là khó luôn Rất khó ra luôn nè Thủy tinh rất khó, rất khó ra luôn nè ngừng dự đoán tại đây và sau cái câu ngừng dự đoán này không không tính đấy em ai dự đoán sâu không được tính nữa rồi ok xong nha mọi người đó rồi còn 150 cái cuối cùng một viên thủy tinh rồi từ ăn nghiện cho đi không được tính nữa rồi nha anh em thông cảm cho anh em tại vì là video là khải delay 30 giây á nên là cái cái khải làm là nó chuẩn anh em không đi đâu vào chặt được nha anh em hơn 150 anh em đang xem mọi người cho một like anh em ơi toàn thiên tốc lộ anh em ôi ảo thiệt sự 100 cái Dương không được tính nè Dương không được tính nè Tại vì đã qua cái câu comment ngừng dự đoán rồi anh em ơi Không được tính nữa nha anh em Hiện tại 109 rồi Còn vài chục cái cuối cùng Ôi Gì mà toàn làm thì tin không vậy áo vãi rồi Toàn làm thì tin không anh em ơi Rồi ok Khả giao dịch về cờ lon anh em ơi Chật quá Rồi không biết ai dự đoán trúng đây Còn cái cuối cùng Còn cái cuối cùng Khả cho bỏ bất tiền thổ lộ Trời được cái một Một cái uh, cái kỹ năng rồi Áo thiệt vãi liền luôn nè Đúng một kỹ năng luôn Bèo giới sợ Đúng một cái kỹ năng nè Áo vãi nồi Thì mày boss này đấy thôi mà đi bem lần bài boss là hợp lý nè Trời tiền thổ lộ này Đồ chặt rương luôn nè tiền lô chặt rương luôn nè Rồi anh em nào vừa đoán đúng chuẩn bị tinh thần đi anh em ơi Một cái cuối cùng Một cái cuối cùng dành cho anh em nào vừa đoán đúng đây một cái cuối cùng và sẽ là ai sẽ là dự đoán đúng này anh em anh em đợi khải chúc khải kiểm tra kết quả ngay bây giờ một cái cuối cùng rồi khải bỏ qua bên này đi rồi ok chưa khá nhiều anh em dự đoán 110 mà không được không được 110 nè không được 110 rồi nước ôi da 30 ô quá đậu ô sơn hãy bỏ thì tinh cho anh em mình à, ờ, mấy cái phúc viên này không tính tiền đâu bỏ đây nè nó rất là rẻ võ trong này khỏi chặn rương này đại lực sát thủ trời ơi đại lực sát thủ bỏ luôn đi này không có tính tiền đâu đại lực bỏ luôn đỡ chặt rương nè rồi ok tầm này có vẻ là hợp lý mở này vui trời ơi rồi ok chúng ta tính tiền thử nha anh em ơi hiện tại bây giờ khải đã nghĩ mình hết 7 kim mấy và hiện tại với cấp của khải đó là 109 86 phần trăm nha năm 109 86 phần trăm anh em cùng xem thử ai dự đoán đúng nha mọi người đây anh em ơi, chúng ta cùng xem thử ai dự đoán đúng nha. Hiện tại khả anh full event rồi nha anh em. Đó. Một cuốn uh, kỹ năng quyển 8. Và tiếp tục anh em xem chúng ta xem thử uh, ai sẽ dự đoán đúng anh em. 109 và 86%. Chúng ta cùng kéo lên bên trên xem ai dự đoán đúng này. Sau cái câu comment bắt đầu dự đoán đây anh em. Sau câu comment bắt đầu dự đoán. Anh anh Mark Evan 1000 xu lên cấp bao nhiêu phần trăm dự đoán nhanh nhất gần 10% đổ lại bắt đầu. Và Đầu tiên nó là 109 30%. 110, 109, 85%. Trời ơi mạnh hùng. Mạnh hùng. Không biết là còn ai dự đoán chính xác hơn được không? Hiện tại mạnh hùng chỉ cách nhau 2% mà thôi. Tiếp tục. Hiện tại như Khải Thái đó là mạnh hùng là người dự đoán đầu tiên và chỉ cách 2%. Chúng ta cùng dạo xem bên dưới xem thử ai dự đoán chính xác hơn nữa không nha anh em. 109 48, 110 bỏ, 110 bỏ, 110 bỏ, 109 33 bỏ, 113 60 bỏ, 110 bỏ, 109 bỏ,

109 62 119 109 78 cũng khá là chính xác nhưng mà không không không chính xác lắm 110 110 bỏ 110 bỏ 109 50 100 119 40 khá là nhiều anh em vừa đón 110 110 110 109 120 99 110 110 wow 110 coi như bỏ nha anh em 110 những người comment 110 không bỏ Tú Hoàng 109 75 bỏ luôn hiện tại đã có người 80 80 83 tám tám mấy rồi 110 110 bỏ 109 78 bỏ luôn 110 bỏ 110 bỏ 110 bỏ 110 bỏ 110 bỏ anh em cứ 110 là bỏ nha anh em tại vì tầm này chưa lên 110 110 bỏ rồi khá nhiều anh em dù đón 110 109 94 trăm cách 9 phần 9 phần trăm không được rồi 109 95 phần trăm cách khá là xa 110 109 66 109 99 rồi sau khi tiếp tục ngừng dự đoán thì chúng ta chỉ có một người duy nhất thôi em ơi đó là mạnh hùng anh em ơi còn những anh bên dưới như là ăn ăn nguyễn dương tất cả comment bên này không được tính nha anh em tất cả comment này không tính nha anh em ơi vậy tại bây giờ chỉ có mình mạnh hùng nha anh em anh em cùng chết với khải thì chính xác là mạnh hùng rồi ok và mạnh hùng không biết là có trong ban khải không nếu có trong ban thì khải sẽ quy ra khải phát xu hoặc là lái tiết tiền cạc đó tùy em nha ok anh em ơi anh em còn quay lại thì chúng ta có người dự đoán đầu tiên chính xác nhất đó là mạnh hùng 109 85% Chính xác mọi người Rồi anh em xem video thì cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi Bây giờ Khải sẽ chốt thử quần quà được gì này Đây anh em Mạnh Hùng Nhận 50k Em ơi Rồi à, Coi là 7 à, Tốn hết 7 kim máy thì thu lại được gì nhỉ anh em à, 7 kim máy Được rồi 7 kim máy đúng không à, Được rồi Khải cho anh em xem thử lời hay lỗ nha anh em hết 7 kim 5 mà được nhắc kỹ là 500 ờ, một kim đây. Rồi cái cục này 200 xu, ờ, cục này 500 xu. À, cục này sinh lực. Lên bài bất đại. Rồi cái cuốn uh, kỹ năng này kỹ năng một cấp uh, mật tịch quyển 8 thì cuốn này nó cũng tầm dao động cũng hơn cuốn 15 một tịch một tí, cao lắm là hai kim. Đại thành bị kiếp 9x, cuốn này chắc 500 xu. À, 5 hai kim ba kim 500 xu là 400 xu rồi là bài báo đại với cũng tầm 500 xu đi 800 xu đi 4 1 2 3 4 4 kim rưỡi đi 4 kim rưỡi thủy tinh nè 1 2 3 4 5 có 5 nhân thủy tinh 5 5 nhân tinh này được hai kim được khoảng tầm 6 kim rưỡi 6 kim rưỡi lên bài bot một thường nè hai thường nè ba thường 6 xu 7 kim đặc biệt uh, ờ, 500 xu là kim rưỡi nữa là 8 kim rưỡi chung là khá là lời anh em, tầm là ăn lời không lỗ em. hai nhân hồng này được hai trăm xu nữa thì còn 8 kim 7 và cái kỹ năng này khoảng kim ở đây 9 kim 7 Phúc Duyên này được trăm điểm nữa 9 kim 8 9 kim 8 lệnh bài bớt 14 300 xu 400 xu ở đây là khoảng uh, ờ, 10 kim chung là không lỗ này em ơi à, tốn hết 7 kim máy thu lại 10 kim anh em, tốn hết 7 kim máy thu lại 10 kim quá đẹp rồi anh em ơi quá đẹp quá đẹp lời lời lời anh em ơi ok man rồi khả sẽ giao cất hết đồn rừng rồi hoạt động anh em ơi lời nha anh em tính sơ qua thấy lời vậy bỏ bảy kim mới mà thu lại hơn 10 kim mà thấy lời vậy rồi bỏ mấy cái này vô trong đại thành biến kiếp này bot này để dành bot thì đánh bot này anh em đó bot anh em thấy ok chưa ok bot chưa Để tin Nói chung là lời Không lỗi nha mọi người Lời nha anh em Anh Evan thấy lời là thấy thôm rồi nè cái này đang ngồi đây nhớ kỹ uh, tí nữa cho xe hộp quà này đại lượng lỡ bao tinh hồng rồi ok mạnh hùng được thưởng nha anh em lỡ bài với kiếp âm phong thực cốt Rồi Tập trung tập kích bẫy đi Nam ơi Sao chơi em ờ, anh trúng tiền không kêu tân chơi rồi Làm <laughs> nãy giờ rồi Hung nó hung hung hung phải mạnh hung cho anh nghiêm túc không em Hung nó người ta Hung hung, hung dự đoán đúng ấy Đầu cách 2% Hung em lái cạc hay lái lái sâu em Muốn lái cái gì 50k cho một kim em Em bán không anh mua cho đúng rồi. cao cái đầu một kim. người ta người ta người ta người ta ở trong ban người ta tới người ta ủng hộ rồi mà không cho người ta kim ừ. ba chủ được cái gì mà lại không lên mic. Post youtuber Duy Khải đi anh em, đi post đi. Đâu anh em. Không, khóa mic khóa ấy không cho anh em lên chơi à, event đâu nãy lên lên rối mà ai chơi vô chứ đâu đâu biết được tại vì anh em nào mà hay xem kênh khải thì sẽ biết thôi tại vì mỗi lần event mới là khải cho event hết có event hết em quên mới là con hết ok em ơi tương uh, tương dương bán ngựa luôn em ơi tương dương bán ngựa lái luôn má khi hồng ngày nào cũng nhận lương tương dương bán ngựa lái luôn em ơi anh hay rảnh chân ra youtube thôi anh em đúng rồi giờ mình đâu có kêu gọi được yeah, dạ, kênh khải dạ, anh em dạ, cứ à, đây em ơi à, tổ chức tổ chức uh, mini game cho anh em chơi lâu. <laughs> đâu không đâu em thằng ừ, nó có cái quần què đâu mà nó đâu có cái quần què theo á thằng ghẹ nó có cái quần què đâu thương dương bắn người em ơi lâm tiền đấy đấy em ở từ dương bắn người ok vừa, đoán hay quá mà vừa đoán mà vừa đoán một phát một anh em nhìn phải ớn mà đậu mát thơm rồi còn gì dạ. đúng rồi thơm rồi còn gì lưng ờ, lưng tầng phát cho ta vì là vì là em đã cấp 109 đâu là em biết anh lên được bao nhiêu liền đúng rồi lương tuần phát cho ta lương tuần á hôm qua phát rồi phát hết rồi mà nè đồ vũ đời giống như trên núi xuống giữa người ta <laughs> hôm qua <laughs> má ăn gian được gì ăn gian, được <laughs> dạ, dạ. giống như núi xuống giữa dạ. không ok em nha ok gian được ăn gian ăn gian được ủa mà cái túi hộp quà ba mươi tấn đưa cho nhiều chứ ta 55 cái vãi thiệt mười được ba đúng đây đúng đây thôi cái đó à. ngon lắm á cái đó mở ngon lắm á mở kinh nghiệm hả không mưa được đô ấy cái đó tôi mở cái được ờ, được cái phi phong á mấy cái phi phong như à, đâu viên hỷ tình tử luôn à lại mở đi lại đi khải lại đi lại đi lại đi đang mở đang mở từ từ đang lên lại đi lại đi lại đi lại đi lại đi code mở luôn cái đó là ông hùng ông ông chết rồi mở luôn cái đó nhất đó, ờ, cái đó là ngon nhất ngon hơn Evan luôn á đúng rồi cái đó ngon hơn Evan luôn á cái à, cái đó là khải nói là là Evan và Nam Nhật Trắng đấy hồi chưa khải nói là đó là bên Evan Nam Nhật Trắng đấy anh em nghỉ hoạt động cái xe xem khải ừ. lại đi khải lại đi anh em có ba hút hả đây đây đây còn nhà những cái ơi là youtube delay quá riêng cái đó mà nay mở ra là ông hùng không được nhận được cái heaven đấy luôn không ông không mở được chỉ anh nghe bình xui thôi không có mở được cái đó không có mở không cái heaven này đâu có coi có kính đâu nữa mà, mà nhấn đây lên mở em nha anh lái sai rồi kìa sai sai sai ạc rồi kìa sai ạc rồi bạn lái lộn á rồi ok chưa? Ok hẳn chưa? Ủa sai hẳn quá, đợi chút. Rồi, đây ok chưa? Rồi anh hết em mấy cái luôn này. Lên đi em lên từ thứ bảy đi em ơi. Ngày mười đồng môn. Má má lẹ đi má. Ngày 10 đồng môn. Cái này còn 5 cái để đó à, Cái đầu tu đậu xanh nó chạy gì vậy? Dứt xe lên anh anh em. Bao chủ. Tập kết quả Anh tay ra chân lên tập kết bảy đi Rồi Còn 2 phút Vô đây ăn khéo lại à, ra đầu hên đấy phi Phong <laughs> Vô là kết bảy đấy Rồi mở Cái này nó giống như sao ờ, mấy game bình trước rồi nè tay quăng ra là cười xỉu không rõ được không mở được <laughs> tiền là một chiên không đừng đổ từng cái đi thân hình phụ à, cái này giống như bên nam nhật trắng nè em bình bên nam nhật trắng hồi xưa khả anh nè à được kỹ năng nguyện xấu có tiền nó y xì luôn á y xì bên nam nhật trắng luôn khác gì một tử thì tên ngon lành cành đào từ tí cho có hàng đấy nhở ờ có hàng biết mà ở đây là hàng lệ bào kiếm ngay phi phong anh em kiếm phi phong cái này này nọ hồi chưa mình mua phi phong hai kim anh em hồi chưa mình mua phi phong hai kim anh em hai dương thị tinh à có tiền ờ, <laughs> mấy ngày ok kỹ năng cái này kỹ năng có tiền có uh, bèo bèo hai kim rồi đấy ba ngày anh em ngon lành cành đào phi phong này kháng cả 10 nó màu đỏ cái này kỹ năng ngon lành cành đào anh em anh ăn vội luôn đi anh ơi <laughs> coi canh giờ kìa kìa, canh giờ kìa em, đồ anh đã từng đã coi giờ này. Một phút, còn một phút. Rồi tất cả anh em chạy ra nhất ra đầu bảy với mẹ em gái, nhất tất cả. 20 giây, 20 giây. 20 giây, ra đi. Tất cả nhất ra đầu bảy. Rồi con đầu bảy đây nè, 20 giây. Rồi, mở. Cái này này 5 giây. Có rồi, có rồi, có rồi. Còn nhất lên 9 giờ giùm em cái. Nhật bá. Đánh đến 9 giờ kìa, đánh 9 giờ kìa em nghe sói nè em. Còn nhất lên 9 giờ. Anh em đặt tay nhặt đây cần ít đã hút cần ít rộng đã đúng rồi quả ra quả ra anh em nào cái đội VO quýnh lên ít ờ, quýnh lên 9 ờ, giờ anh em ơi quýnh đàn quýnh ba vô còn quả nha ba vô còn quả nha em chết đầu này rồi à. đánh xây nhẹ ba giờ anh em xây nhẹ ba giờ anh em à, tuần này mình lo anh em quên quá quên quên quá luôn đồ quên quả quên như đồ này như luôn ba giờ còn, ba giờ còn, ba giờ còn. xây ba giờ anh em đúng rồi ôm như ba giờ đi Đúng rồi, thứ năm thằng hán hay lắm Rồi tiếp tục đây nè mày, Hết quả rồi Rồi anh em tập trung à, tập kết bảy đây, tập kết bảy đây Rồi rút rồi nè Rồi tiếp tục anh Vinh tiếp Không thèm nhặt hạt luôn á Ừ tiếp tục anh Vinh tiếp nha anh em Rồi một. đứng ở trong đây, đứng ở trong đây Mà, Dương Thị Tinh nữa, ngon lành gần đầu Mua mua chục quả nha Mày vai Tử không trời Lỡ bao là hả Em kiếm bước mẹ đi Mua 60 quả Cục nha. đá bắt sáng hợp lý À Thêm quyển tiềm năng nữa hợp lý à, rồi, rồi, rồi. Như đó nãy giờ 4 năm kia rồi đó Ờ như đó Ôi Bắt vào đường rồi chứ Con là Lời lời lời tỷ lên năm chục cái hết rồi. rồi ok hết rồi à, lên em ơi đặt các bạn anh em ơi bắt bạn rương đường kia rưỡi anh này ừ bắt bạn rương mà rồi đỡ đi dọn rương này hoạt động anh em ơi ba cái la hãng lại bao này nút mẹ đỡ chặt rương nè rồi nói chung là ăn thêm 50 cái đó cũng giống như ờ, mấy event trước anh em mà ở bên máy server kia là tốn thêm năm kia mới được 50 cái nha nam còn bên này là free ngon ấy này free ngon ấy bay giờ tường bảy, xây xuống bay giờ tường bảy, tất cả gì gì bay giờ tường bảy, rồi cắt rương nam à đọc cái bảy.